và em sẽ quay cái căn lần bên thôi thì à, cũng như là sơ qua về căn nhà ở góc đây thì à, nếu gia đình khách hàng chúng ta mà đang à, xem cũng như là quan tâm đến với một cái căn nhà mà đang có mức tài chính hơn chục tỷ thì đi xem thực tế luôn nha quý vị thì căn nhà lần bên đây thì em sẽ quay cái căn nhà rẻ hơn thì cái căn nhà đây là lần bên sẽ có giá là 9 tỷ nha và với một căn nhà là có diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 17 mét và đây thì họ có hai căn này mọi người ở đây thì ở khu vực vị trí ngay trục đường của đường thông và nhà mình thì nằm ngay sát bên với lại khu vực ờ, trục đường của đường Phoenix thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Cũng như là khu vực đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái con đường cũng như là xe ô, tô và xe máy thì ờ, qua căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Với con đường thì rộng lên đến khoảng 7 m và một con đường thông anh chị vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán nha. Thì ở đây có hai căn em sẽ giới thiệu đến tất cả đại gia đình khách hàng chúng ta một cặp nhà với căn nhà bên góc đây thì đang có giá là 15 tỷ nha và với một cái diện tích là ngang 8 ờ, và độ sâu là 17 m và cũng như là bên ờ, căn ờ, góc đây thì có hầm để ô tô như quý vị thì cái căn này em không quay thì chủ yếu là em quay cái căn ở lần trò bên trong thôi cho cô chú anh chị khách hàng chúng ta xem và tham quan nha thì gia đình chúng ta cũng như là quan tâm đến một trong hai căn nhà đây thì liên hệ để đi xem nha quý vị với cái căn ở bên đây thì rẻ hơn thì à, với một cái diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 17 mét và nhà mình thì được xây dựng với cấu là một trệt một lửng và ba lầu như quý vị với công năng sử dụng nhà mình là khu vực à, sân để xe máy gara ô tô phòng khách phòng bếp và có bốn phòng ngủ năm nhà vệ sinh và có phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng à, bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh thông tí là đông tứ trạch và đây là một căn nhà giá rẻ chỉ với trong cái phân khúc khoảng trên dưới 9 tỷ thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha một căn nhà này thì anh chị vừa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 Khoảng sân này rộng lên đến khoảng uh, à, 2 mét này, thuận tiện cho gia đình chúng ta đậu xe máy ở khu vực bên ngoài, đậu được khoảng uh, à, 10 chiếc xe máy nha quý vị. Và bên trong nữa thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha và được gia chủ làm bốn cánh. Ở bên trong phòng khách thì đã được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ uh, uh, bàn ghế uh, tuy là cũng không uh, có đẹp lắm nhưng mà một bộ bàn ghế thì uh, cũng uh, phù hợp với lại không gian. Lại với uh, khu vực bên dưới uh, tầng trệt và khu vực đây thì à, nếu cô chú anh chị khách hàng mình có xe hơi thì uh, chúng ta đậu xe hơi ở khu vực bên dưới tầng trệt cũng như là gara xe hơi của căn nhà mình và chúng ta sẽ di rời phòng khách của căn nhà lên bên trên khu vực tầng lửng nha. Đây là một căn nhà thiết kế lửng uh, xui nha quý vị. Với căn nhà là ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 17 m và căn nhà này thì nằm ngay sát bên với lại khu vực chợ Phạm Bạch cũng như là gần bên với lại khu vực uh, siêu thị MH2 đang uh, làm ở trên đường Phan Nick nha quý vị. Với căn nhà mình thì nằm ngay sát bên với lại gần khu vực ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng như là Phan Nick và gần với lại khu vực ngã Ba Tân Sơn và Quang Trung luôn nha quý vị. Gần bên với lại khu vực um, uh, công viên Lòng Hoa chợ Nông Tây. Và với một căn nhà với ngang 4 m rưỡi độ sâu là lên đến 17 m và xây dựng cũng là thiết kế tuyệt vời. Căn nhà này thì à, trong cái phân khúc à, trên dưới 9 tỷ thì à, chúng ta có thể là sở hữu ngay được cho mình một căn nhà đẹp rồi và có thể là vừa mua ở mua để mở văn phòng công ty, kinh doanh về buôn bán thì tuyệt vời. Mở spa làm đầy đủ luôn tất cả công năng nằm trên một con đường hẻm khá là rộng lên đến 7 m và một con đường thông Nhà mình thì à, với thiết kế rất đẹp và tuyệt vời sang trọng đẳng cấp nằm trên khu vực địa bàn của quận à, Gò Vấp với trên trục đường của đường Phan Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà mình thì à, xây dựng cũng là phụ nội thất rất đẹp với thiết kế và trang trí rất là tuyệt vời. Một căn nhà thì có một cái diện tích cực khủng, ngang 4 m rưỡi và độ sâu là lên đến 17 m. Xây dựng với thiết kế một trệt một lửng và lên đến 3 lầu và lửng mình là lửng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 ở căn lần bên thì 15 à, tỷ chủ nhà đang giao bán thì em không quay. À, thì à, gia đình chúng ta cũng là xem được cái căn nhà này mà đang có mức tài chính hơn thì chúng ta xem luôn cái căn lần bên căn góc nha quý vị. Với căn góc là ngang 8 và độ sâu là 17 m. Với xây dựng là một trệt một lửng và ba lầu luôn, thiết kế rất đẹp. Và có khu vực để xe máy, car auto, phòng khách, phòng bếp đầy đủ hết nha. Trên đây thì chúng ta sẽ có cái không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình này. Đây với một căn nhà xây dựng phải nói là tuyệt vời, đẹp nằm trên ờ, địa bàn của quận ờ, Gò Vấp. Số hồng riêng và công chứng trong ngày. Một cái giá hữu nghị chỉ với trong phân khúc ờ, trên dưới 9 tỷ đồng thôi. Và căn nhà này thì em đang chào một cái giá bán chỉ với giá là uh, 8 tỷ 950 triệu đồng và còn thương lượng nha chỉ có 8 tỷ 950 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha quý vị một trong những căn nhà phải nói là tuyệt vời với um, thiết kế mẫu hiện đại và rất đẹp rất là lung linh một căn nhà sổ riêng công chứng trong ngày và căn nhà này thì chủ nhà đang rất là cần tiền bán nên uh, gia đình khách hàng chúng ta xem được uh, cái video này và quan tâm đến thì uh, liên hệ để um, đi xem và sở hữu ngay cho mình một căn nhà giá rẻ nha. Đây với căn nhà này thì uh, chủ nhà có thể là bớt cho anh chị rất là nhiều luôn khi mua ở bên kênh nhà đất bên em nha quý vị. Trong những cái uh, giá cả hợp lý và những căn nhà đẹp được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng và có uh, bao sang tên với giá rất tốt và được gia chủ là tặng những tủ giường có một số nội thất ở bên trong căn nhà nha quý vị. Và anh chị khách hàng chúng ta vừa tham quan xong hai cái phòng ngủ ở bên dưới lầu rồi Thì sẽ à, chuyển lên khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 nha quý vị Ở khu vực cầu thang thì à, chúng ta sẽ có một cái giếng trời và khu vực đường sau thì à, sẽ có một giếng trời nha mọi người Nhà mình thì có hai giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng rất là thoải mái cho không gian gần nhà mình Và ở khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, Tại vịt bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng à, kính cường lực và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có tủ này hệ với kệ để tivi Sàn thì được gia chủ là lót gạch bóng kiến gạch 80 x 80 vuông và được gia chủ là tặng xem cửa cũng là nội thất bên trong rất là tuyệt vời cho những cô chú anh chị khách hàng mình mà đang có một cái mức tài chính cũng là mua cho mình một căn nhà vừa ở vừa kinh doanh và chỉ với trong phân khúc khoảng hơn 8 tỷ không biết lựa chọn cho mình những căn nhà nào thì ờ, xem được video căn nhà này thì liên hệ để đi xem nha cô chú anh chị và di chuyển tiếp theo lên bên trên em sẽ mời ờ, đại gia đình khách hàng chúng ta cùng tham quan và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ở bên trên khu vực ờ, phòng thờ phòng giặt và sân thượng của căn nhà nhé đây với bên trên thì được gia chủ là gắn những các hệ thống đèn led rồi vâng thì bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái khu vực phòng thờ và sân thượng trước sau của căn nhà mình nha quý vị Với căn nhà xây dựng thiết kế đẹp và tuyệt vời Đang có giá bán cực kỳ là mềm mại chỉ với 8 ờ, tỷ 950 triệu đồng và còn thương lượng nha cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha mọi người và đây khu vực đằng sau chúng ta sẽ có cái khu vực ờ, phòng giặt sân phơi Đấy, và khu vực đằng trước thì ờ, chúng ta sẽ có phòng thờ và sân thượng đằng trước trồng cây với căn nhà chỉ 8 tỷ 950 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha mọi người. Một lần nữa thì em xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị khách hàng mình à, trong video sau. Xin chào và xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.